Chào mừng tất cả mọi người, lại là tôi đây, tôi Phô đây ạ Thì hôm nay mình sẽ đọc à, toàn văn một cái à, công văn của Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai số 13650 UBND KGVX về việc triển khai quản lý người nhiễm COVID-19 F0 tại nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngày 4 tháng 11 năm 2021 Kính gửi các sở ban ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Thực hiện quyết định số 4038 QĐ Bộ Y tế ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà. Căn cứ quyết định số 4109 QĐ Bộ Y tế ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà Căn cứ công điện số 1168 CD Bộ Y tế ngày 7 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Căn cứ quyết định số 4689 QĐ Bộ Y tế ngày 6 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chuẩn đoán điều trị COVID-19 thay thế hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng virus corona mới SARS-CoV-2 ban hành kèm theo quyết định số 3416 QĐ Bộ Y tế ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Căn cứ quyết định số 4156 QĐ Bộ Y tế ngày 28 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà. Theo đề nghị của Sở Y tế tại tờ trình số 9101 SITNV ngày 1 tháng 11 năm 2021 về việc tham mưu hướng dẫn tạm thời triển khai cách ly F0 tại nhà trên địa bàn tỉnh và báo cáo số 439 BCUBND ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa về đánh giá kết quả triển khai công tác thí điểm cách ly F0 không triệu chứng trên địa bàn thành phố Biên Hòa tính đến hết ngày 24 tháng 10 năm 2021. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà cụ thể như sau. Một mục đích chủ động là chủ động giảm tải cho các cơ sở thu dung cách ly theo dõi y tế, chăm sóc điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình các trường hợp F0 tăng cao. B. Nâng cao năng lực ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng tại chỗ phù hợp, hiệu quả theo cấp độ dịch tại địa phương để cách ly, quản lý điều trị COVID-19, hạn chế đến mức thấp nhất số trường hợp diễn biến nặng và tử vong, góp phần giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 đến phát triển kinh tế, trật tự an toàn của gia đình, cộng đồng và xã hội. Đó là mục đích. Yêu cầu A. Thực hiện đúng hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế, ban hành kèm theo quyết định số 4038 QĐ Bộ Y tế ngày 21 tháng 8 năm 2021. Trong đó Xác định quản lý F0 tại nhà là một bộ phận thuộc tầng 1 của tháp 3 tầng. B. Cần nắm bắt chính xác tình hình, đánh giá và tự báo đúng cấp độ dịch của từng địa phương để triển khai đúng thời điểm. Cách ly F0 tại nhà đối với đối tượng theo quy định. C. Chủ động phương án hậu cần đáp ứng yêu cầu cách ly, xét nghiệm với phương châm 4 tại chỗ để ứng phó kịp thời khẩn trương và hiệu quả. D. Cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội và địa phương. D. Kịp thời báo cáo cấp độ có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và thực hiện. Hay là mã đối tượng áp dụng và thời gian cách ly một đối tượng áp dụng a người có xét nghiệm pcr dương tính tức là f0 ấy test nhanh kháng nguyên Dương tính, không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ thể, tê lưỡi. Đây là triệu chứng nhẹ. B. Không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, nhịp thở nhỏ hơn hoặc bằng 20 lần trên phút, SpO2 lớn hơn hoặc bằng 96% khi thở khí trời. Không có thở bất thường như thở rên, thở rút, lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở khò khè, thở rít khi hít vào. C. Đáp ứng thêm tiêu chí sau đã tiêm đủ 2 mũi hoặc một mũi vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày. 2. Khả năng người nhiễm COVID-19 tự chăm sóc. A. Có thể tự chăm sóc bản thân như ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo, vệ sinh vân vân. B. Có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi, giám sát và khi có tình trạng khẩn cấp cấp cứu có khả năng giao tiếp và sẵn sàng có phương tiện liên lạc như điện thoại, máy tính, vân vân. C. Trường hợp nhiễm COVID-19 không có khả năng tự chăm sóc, gia đình phải có người có khả năng chăm sóc cho người bệnh và đáp ứng tiêu chí theo điểm B khoản 2 của mục 25 mã. Tức là những người bị nhiễm Covid này không có khả năng chăm sóc bản thân. Ví dụ trẻ con chẳng hạn. Thì người nhà phải có khả năng chăm sóc và đáp ứng được cái khoản 2 thì tức là phải có thiết bị liên lạc như điện thoại, máy tính vân vân ba nhỏ. Thời gian cách ly và điều trị. Thời gian cách ly điều trị tại nhà là 10 ngày đối với F0 không triệu chứng, 14 ngày đối với F0 có triệu chứng ở mức độ nhẹ. Tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo sau khi kết thúc cách ly điều trị tại nhà, tuân thủ thông điệp 5K. Trong thời gian cách ly theo dõi y tế, nếu có xuất hiện triệu chứng hoặc phát hiện tăng mức độ nguy cơ thì liên hệ báo ngay cho trạm y tế lưu động hoặc cơ sở khám bệnh chữa bệnh gần nhất xử trí ban đầu rồi chuyển đến các cơ sở điều trị ở tầng tương ứng với mức độ nguy cơ. 4 nhỏ, kết thúc cách ly điều trị. Đối với F0 không triệu chứng, đã cách ly điều trị đủ 10 ngày và có kết quả xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên ngày thứ 10 âm tính. B. Đối với F0 có triệu chứng ở mức độ nhẹ, đã cách ly điều trị đủ 14 ngày và có kết quả xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên ngày thứ 14 âm tính. Nếu mà trong tới ngày đó mà âm tính là kết thúc cách ly và điều trị ba la mã thực nội dung thực hiện. Một nhỏ, xác định lập danh sách người nhiễm COVID-19 quản lý tại nhà. A. trung tâm y tế chỉ đạo trạm y tế, trạm y tế lưu động lập danh sách các trường hợp xét nghiệm PCR dương tính hoặc test nhanh kháng nguyên dương tính thuộc đối tượng quản lý tại nhà theo mục ừ, mẫu danh sách quy định tại phụ lục số 01. Báo cáo với Ủy ban Nhân dân cấp xã. B. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã căn cứ danh sách các trường hợp đủ điều kiện quản lý cách ly tại nhà do trạm y tế lưu động xem xét ban hành quyết định cách ly tại nhà hai nhỏ yêu cầu về cơ sở vật chất trang thiết bị của nơi cách ly a là ở nhà riêng lẻ căn hộ trong khu tập thể khu chung cư phòng riêng trong khu nhà trọ nói chung là cứ nhà riêng của mình là được b trước cửa nhà hoặc phòng có biển cảnh báo nền đỏ chữ vàng ghi hàng chữ địa điểm cách ly y tế phòng chống covid 19 có thùng rác màu vàng có biểu tượng chất thải lây nhiễm có dán nhãn chất thải nguy hại, chất thải nguy hại nguy cơ chứa sát COVID-2 để đựng trang phục đồng bộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ. Trong nhà hoặc phòng cách ly có thùng đựng chất thải có màu vàng, có nắp đậy mở bằng đạp chân, có lót túi màu vàng để đựng chất thải gồm khẩu trang, khăn giấy, có dán nhãn chất thải nguy cơ chứa sát COVID-2. Ba nhỏ hướng dẫn người nhiễm COVID-19 theo dõi sức khỏe tại nhà 3.1 theo dõi sức khỏe A. Trạm y tế lưu động hướng dẫn người nhiễm COVID-19 thực hiện tự theo dõi sức khỏe và điền thông tin vào phiếu theo dõi sức khỏe theo mẫu tại phụ lục số 02 hai lần trên một ngày vào buổi sáng và buổi chiều hoặc khi có dấu hiệu triệu chứng cần chuyển viện cấp cứu điều trị theo quy định. B. Nội dung theo dõi sức khỏe hàng ngày như sau: chỉ số, nhịp thở, mạch, nhiệt độ, SpO2 nếu có thể, huyết áp nếu có thể, nếu có thể thì nên đo những cái đó. Các triệu chứng như mệt mỏi, ho, ho ra đờm, ớn lạnh, gai rét, viêm kết mạc, mắt đỏ, mất vị giác hoặc khứu giác, tiêu chảy, phân lỏng đi ngoài, ho ra máu, thở dốc hoặc khó thở, đau tức ngực kéo dài, lơ mơ không tỉnh táo. Các triệu chứng khác như đau họng, nhức đầu, chóng mặt, chán ăn, buồn nôn và nôn, đau nhức cơ vân vân. C. Phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu dưới đây thì phải báo ngay với trạm y tế lưu động hoặc cơ sở khám bệnh gần nhất để được xử lý, cấp cứu và chuyển viện kịp thời. Đó là triệu chứng khó thở, thở hụt hơi hoặc ở trẻ em có dấu hiệu thở bất thường, thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, khò khè, thở rít khí hít vào, nhịp thở. Người lớn nhịp thở lớn hơn hoặc bằng 21 lần trên phút. Trẻ em 1 tuổi đến 5 tuổi nhịp thở lớn hơn hoặc bằng 40 lần trên phút. Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi nhịp thở lớn hơn hoặc bằng 30 lần trên phút. Những dấu hiệu như vậy. Lưu ý ở trẻ em, đếm đủ nhịp thở trong vòng 1 phút khi trẻ nằm yên không khóc. SpO2 nhỏ hơn hoặc bằng 95%. Nếu có thể đo khi phát hiện bất thường đo lại lần 2 sau 30 giây đến 1 phút. Khi đo yêu cầu giữ yên vị trí đo. Mạch nhanh. Mạch nhanh lớn hơn 120 lần. Mạch nhanh lớn hơn 120 nhịp trên phút hoặc dưới 50 lần trên phút. Huyết áp thấp. Huyết áp thấp tối đa là nhỏ hơn 90 mg, tối thiểu nhỏ hơn 6 mg nếu có thể đo. Đau tức ngực thường xuyên, cảm giác bó thắt ngực, đau tăng khi hít sâu, thay đổi ý thức, lũ lẫn, ngủ rũ, lơ mơ, rất mệt, mệt lả, Trẻ quấy khóc, ly bì, khó đánh thức, co giật, tím môi, tím đầu móng tay, móng chân, da xanh, môi nhợt, lạnh đầu ngón tay ngón chân. Ở trẻ em không thể uống hoặc bú kém, giảm ăn, ăn kém, nôn. Trẻ có biểu hiện hội chứng viêm da, hệ thống, sốt cao, đỏ mắt, môi đỏ, lưỡi dâu tây, ngón tay chân sưng phù, nổi hồng ban, vân vân. Mặc mắc thêm bệnh cấp tính như sốt xuất huyết, tay chân miệng, vân vân. Bất kỳ tình trạng bất ổn của người nhiễm COVID-19 nhận thấy cần báo ngay cho cơ sở y tế. 3.2 Chế độ ăn uống sinh hoạt, người nhiễm COVID-19 nên nghỉ ngơi vận động thể lực nhẹ, phù hợp với tình trạng sức khỏe, tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày, uống nước thường xuyên, không đợi đến khi khát thì mới uống, không bỏ bữa, tăng cường dinh dưỡng, ăn đầy đủ chất, ăn trái cây, uống nước, hoa quả, vân vân, suy nghĩ tích cực, duy trì tâm lý thoải mái. 3.3. Thực hiện cách ly y tế tại nhà. Người cách ly y tế tại nhà phải thực hiện đúng các quy định như sau: 1. Chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly y tế tại nhà có cam kết với chính quyền địa phương theo mẫu tại phụ lục số 3. Không ra khỏi phòng cách ly trong suốt khoảng thời gian cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như những người khác, không tiếp xúc với động vật nuôi, luôn thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, cài đặt, bật và khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng PC Covid trong suốt thời gian cách ly, tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe và cập nhật hàng ngày trên ứng dụng PC Covid. Trường hợp không có điện thoại thông minh thì phải thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày qua số điện thoại được cung cấp, đặc biệt khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải cập nhật ngay trên các ứng dụng PC Covid và báo cáo ngay cho cán bộ y tế. Buồn ngủ quá mọi người. Muộn lắm rồi đấy. Trường hợp không thể tự đo thân nhiệt thì cán bộ y tế hoặc người chăm sóc hỗ trợ nếu có sẽ đo thay cho người cách ly. Sẽ đo cho người cách ly, sẽ đo cho người cách ly. Không dùng chung các đồ dùng, vật dụng cá nhân như bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt với người khác. Có thể tự chăm sóc bản thân như ăn uống, tắm rửa giặt quần áo, vệ sinh vân vân hoặc người chăm sóc hỗ trợ. Tự thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn nơi ở hàng ngày theo hướng dẫn tại phụ lục số 4, phân loại chất thải theo hướng dẫn tại phụ lục số 4. Có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi, giám sát khi có tình trạng cấp cứu. Có khả năng giao tiếp và sẵn sàng có phương tiện liên lạc như điện thoại, máy tính. Trường hợp người nhiễm COVID-19 không có khả năng tự chăm sóc Gia đình phải có người chăm sóc, hướng dẫn người trong hộ gia đình đang cách ly tự thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trong gia đình, nhất là bảo vệ đối với đối tượng nguy cơ cao như có bệnh nền trên 50 tuổi, phụ nữ mang thai. 4. Khám bệnh và theo dõi sức khỏe cho người nhiễm COVID-19 4.1. Theo dõi sức khỏe hàng ngày, ghi chép, cập nhật thông tin tình trạng sức khỏe của người nhiễm COVID-19 hàng ngày và ghi vào các phiếu theo dõi sức khỏe của người nhiễm COVID-19 ở phụ lục số 03 hoặc phần mềm quản lý sức khỏe của người nhiễm COVID-19. B. Tiếp nhận các cuộc gọi điện thoại và tư vấn cho người nhiễm COVID-19, người chăm sóc. C. Nhân viên của trạm y tế lưu động có nhiệm vụ đến nhà người nhiễm COVID-19 để hỗ trợ trực tiếp trong trường hợp trong các trường hợp người nhiễm COVID-19 có tình trạng cấp cứu cần xác định mức độ để có hướng xử lý phù hợp, không nhận được báo cáo về tình trạng sức khỏe của người nhiễm COVID-19 và không liên lạc được với người nhiễm COVID-19 hoặc người chăm sóc. 4. Khám bệnh, kê đơn và điều trị tại nhà. Điều trị triệu chứng kê đơn, cấp phát thuốc điều trị triệu chứng. Ngày đầu dòng sốt, Đối với những người lớn thì sốt trên 38 độ 5 hoặc đau đầu, đau người nhiều, uống mỗi lần một viên thuốc hạ sốt paracetamol 0,5g, có thể lặp lại sau 4 đến 6 giờ một lần. Một ngày không uống quá 4 viên. Uống Oreson nếu không kém giảm hoặc có thể dùng uống thay nước. Đối với trẻ em sốt trên 38 độ 5, uống thuốc hạ sốt như paracetamol liều 10 đến 15 g trên 1 kg trên một lần, có thể lặp lại 4 đến 6 giờ, một ngày không uống quá 4 lần. Nếu sau khi dùng thuốc hạ sốt 2 lần, tình trạng sức khỏe không cải thiện người bệnh thông báo ngay cho cán bộ y tế, trạm y tế lưu động để được xử trí. Ho, dùng thuốc giảm ho. B. Kê đơn cấp phát thuốc điều trị ngoại trú thực hiện theo hướng dẫn chuẩn đoán điều trị COVID-19 của Bộ Y tế ban hành tại quyết định số 4689 QĐ Bộ Y tế ngày 6 tháng 10 năm 2021, thông tư số 52/2017 TT-BIT ngày 29 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và thông số và thông tư số 18/2018 TT Bộ Y tế ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Y tế về sự sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 5207 TT Bộ Y tế ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế. C. Khám chữa bệnh tại nhà được thực hiện bởi các trạm y tế, trạm y tế lưu động, giám đốc trung tâm y tế căn cứ vào số ca mắc và khu vực có ca mắc trên địa bàn phường xã. Đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện thành phố lập các trạm y tế lưu động với số lượng phù hợp để thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, các đội cấp cứu lưu động của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn có trách nhiệm sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu cho người bệnh cách ly tại nhà khi nhận được yêu cầu hỗ trợ cấp cứu từ trung tâm trạm y tế, trạm y tế lưu động người bệnh hoặc gia đình người bệnh. 5. Lấy mẫu xét nghiệm. Lấy mẫu xét nghiệm tại nhà PCR hoặc test nhanh kháng nguyên cho người nhiễm COVID-19 không triệu chứng vào ngày 10 cho người có triệu chứng mức độ nhẹ và vào ngày 14 để chuẩn bị kết thúc cách ly Đối với người tham gia điều trị bằng thuốc monopiravir làm thêm xét nghiệm PCR ngày thứ 6 để đánh giá hiệu quả của thuốc theo quy định C. Làm xét nghiệm cho người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với người nhiễm khi có triệu chứng nghi mắc COVID-19. 6. Xử trí cấp cứu, chuyển viện. Trạm y tế lưu động quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà, hướng dẫn khi có các dấu hiệu triệu chứng cấp cứu, liên hệ ngay với trạm y tế hoặc các bệnh viện trung tâm y tế gần nhất để được hỗ trợ xử trí cấp cứu chuyển viện. B. Trong thời gian chờ đợi chuyển đến trạm y tế lưu động hướng dẫn xử trí cấp cứu cho bệnh nhân. Đọc thế nhưng chẳng hiểu gì đâu các bạn ạ. <laughs> Đọc khúc cuối quên mẹ khúc đầu. Dạ, mình sẽ có video để phân tích hướng dẫn cụ thể một cách dễ hiểu nhất cho mọi người nhé. 7. Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng. Do Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã chịu sự điều hành, chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn y tế của trạm y tế cấp xã hoặc trạm y tế lưu động trên địa bàn. Thực hiện chức năng quản lý theo dõi, hỗ trợ điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà theo sự phân công của trạm y tế cấp xã, trạm y tế lưu động phụ trách địa bàn. 4. Việc tổ chức thực hiện. Một nhóm, Sở Y tế theo dõi, nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quản lý F0 tại nhà trên địa bàn tỉnh để chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết, xây dựng danh mục chăm sóc điều trị F0 tại nhà để các địa phương sử dụng thống nhất trên toàn tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chế độ chính sách cho người tham gia trạm y tế lưu động tham gia chăm sóc điều trị F0 tại nhà, chỉ đạo các trung tâm y tế quản lý điều hành, các trạm y tế, trạm y tế lưu động triển khai quản lý theo dõi, chăm sóc điều trị F0 tại nhà kịp thời, tham mưu Ủy ban nhân dân, cấp huyện thành lập thêm các trạm y tế lưu động mới khi có số ca mắc tăng cao, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập hỗ trợ về chuyên môn cho các địa phương triển khai thực hiện, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện xét nghiệm theo người cách ly y tế tại nhà đảm bảo nhanh chóng kịp thời, đúng quy định. 2. Ủy ban nhân dân các huyện thành phố Căn cứ tình hình nguồn lực thực tế tại địa phương, có kế hoạch triển khai cụ thể phù hợp, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tuyệt đối không để lây lan dịch ra cộng đồng. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định thực hiện cách ly đối với đối tượng F0 đủ điều kiện cách ly tại nhà, ban hành quyết định kết thúc cách ly đối với các trường hợp đã cách ly đủ 10 ngày, F0 không triệu chứng hoặc 14 ngày đối với F0 có triệu chứng nhẹ và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR hoặc test nhanh kháng nguyên. Quyết định thành lập tổ chức chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng, hoạt động dưới sự điều hành chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn y tế của trạm y tế cấp xã hoặc trạm y tế lưu động trên địa bàn. Tổ chức thực hiện việc cách ly y tế tại nhà theo quy định, hỗ trợ đảm bảo việc cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho người thực hiện cách ly y tế. 3. Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai hỗ trợ thông tin về cách ly F0 tại nhà trên địa bàn tỉnh, thông tin về mục đích yêu cầu và điều kiện thực hiện cách ly F0 tại nhà để người dân biết và thực hiện đúng theo quy định chủ động phòng ngừa dịch Covid-19, không để lây lan cho người thân và cộng đồng. 4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì các đơn vị liên quan phối hợp các địa phương ngành y tế vận động khuyến khích người dân cách ly tại gia đình lắp đặt camera giám sát người cách ly trên tinh thần tự nguyện thực hiện cách ly theo dõi giám sát và lưu giữ thông tin theo quy định hướng dẫn và giám sát người cách ly cài đặt bật và khai báo y tế ngày <laughs> khai báo y tế <laughs> khai báo y tế <laughs> khai báo y tế ngay trên ứng dụng pc covid đọc nhầm lẫn. Trong suốt thời gian cách ly, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện thành phố chủ trì phối hợp lực lượng quân sự địa phương đảm bảo an ninh trật tự tại các hộ gia đình thực hiện cách ly trên địa bàn. Sở Tài nguyên và Môi trường thì ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển xử xử lý chất thải phát sinh từ địa điểm cách ly, y tế, phòng chống dịch Covid-19 theo quy định, không để ứ động lây nhiễm ra cộng đồng. 7 Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí cho việc thực hiện cách ly F0 tại nhà theo quy định. Hướng dẫn thực hiện các quy định về chế độ phụ cấp, bồi dưỡng cho nhân viên y tế thực hiện hỗ trợ theo quy định. 8. Đề nghị Ủy ban nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai và các đoàn thể tỉnh tổ chức thực hiện chính trị xã hội tỉnh chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện phối hợp và hỗ trợ các cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức thực hiện cách ly F0 tại nhà đạt hiệu quả cao đúng quy định. Trên đây là hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh quá trình tổ chức thực hiện có các nội dung phát sinh cần bổ sung điều chỉnh phù hợp, giao Sở Y tế chủ trì và theo dõi tổng hợp tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết kịp thời. Đấy, đây là à, chữ ký của Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng. Mình xin phép là dừng video đây nhé. Có gạch đá gì thì mọi người cứ ném vào đây nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hy vọng mọi người ủng hộ mình để mình có động lực à, mình làm những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp